đôi khi anh thường muốn có niềm vui môi tôi dòng chơi đây đó cùng bạn bè gần xa ta đã ta ta khi xưa anh là thế đây giờ đây đã có ai đó trong lòng trở về nhà thật nhanh một nụ hôn ấm áp còn tay ở phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ oh. cứ trôi qua một ngày nữa chỉ cần nhìn thấy khi xa là nhớ lắm buồn vui đâu biết chỉ có nỗi nhớ chỉ sợ cho thật lâu dẫu vài lần thôi anh yêu em vì thế đây chỉ cần bên anh dù có mưa gió chẳng sợ điều gì đâu một nụ hôn ấm áp vào tay ông phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ mộng cứ trôi qua một ngày nhớ chỉ cần nhìn thấy em cười vui oh, oh, oh, oh. và rồi anh sinh không phân son Oh oh, chuyện hương của ngày nắng Luôn yên vui không bao nhiêu nghĩ suy con tim thương ngây không biết gì oh, Vẫn chỉ là bé thôi Tung tăng em rong chơi khắp xóm làng Đôi môi xinh xinh em hé cười Làm cho bao nhiêu chàng trai say đắm ánh mắt mọi khó khăn cũng chỉ là thử anh. mình trong mơ vương đôi chân lang thang tìm lối thoát cố thoát xa cảm giác gì ngọt từng cơn em đang níu lấy biết trách anh cứ giấu thật nhiều vì anh vẫn còn đâu đây hứa với nhau thân hứa để rồi làm đau tim em vỡ nát em hy vọng em chấp nhận một tình yêu có không anh niềm tin em thoát ra khỏi chính mình anh mà em không